Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ nick của bạn tên là Thủy Tiên. Bạn hỏi thế này, Kính Bạch Thầy, Thầy có thể giải đáp thắc mắc của con được không ạ? À? Những năm gần đây, các video nói về thế giới giả lập ra đời có hai luồng ý kiến, một bên thì phản đối và một bên thì đồng tình với giả thuyết rằng con người chúng ta đang sống trong một thế giới giả lập. Con thì nghĩ nếu thế giới mà là giả lập, là thật, thì thật là đáng chán. Đã có người điều khiển cuộc đời mình thì sống để làm gì cơ chứ? Xin Thầy có thể giải đáp thắc mắc của con là có thế giới giả lập thật không? Hoặc Thầy có thể nói chủ đề xung quanh thế giới này được không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. nhà Bạn Thủy Tiên này, bạn gửi câu hỏi cho Thầy về cái chủ đề gọi là thế giới giả lập thực sự mà nói thưa đại chúng nếu mà không có tìm hiểu thì cũng không ai để ý đến cái chuyện này đâu à, khi mà à, bạn gửi câu hỏi về thì thầy mới tìm hiểu qua mới biết là cái chuyện quả thật là những năm gần đây có một số các cái triết thuyết một cái triết số triết gia một số các cái nhà khoa học họ à, lập ra cái thuyết gọi là thế giới giả lập thế giới giả lập nghĩa là gì nghĩa là họ họ quan niệm là gì tất cả cái thế giới chúng ta đang sống này và nó nó được giả lập lên Đấy. họ nói rằng ấy, có một cái máy vi tính siêu vi tính khổng lồ wow. và tất cả chúng ta đây cái thế giới chúng ta đang sống này là những cái hình ảnh của cái máy vi tính ấy cái máy vi tính nó đang vận hành tất cả chúng ta <laughs> nghe không đó ờ, chúng ta được lập trình hết rồi mỗi mỗi người đây là những nhân vật trong máy vi tính đấy đây này chúng thấy cái ý tưởng nó cũng rất là độc đáo phải không rất mới lạ rất độc đáo <laughs> tại sao mà một số cái này họ lại lập ra cái giả thuyết này là vì bây giờ khi mà cái thời đại công nghệ phát triển như bây giờ bây giờ gọi là công nghệ 4.0 đấy vào thế giới này được kết nối bằng máy tính hết à, và thế hệ máy tính thông minh trí tuệ nhân tạo trí tuệ AI đấy bây giờ gọi trí tuệ nhân tạo nó viết tắt là AI đó ra đời như chúng ta thấy cái câu chuyện của cô người máy nổi tiếng thế giới là cô Sophia đấy mà vâng. cô có thể dự đoán được rất nhiều cái chính xác như là dự đoán kết quả của bóng đá chung kết bóng đá thế giới rất chính xác rồi cô cũng được cấp quốc tịch rồi về Việt Nam mình đấy, trong cái buổi hội thảo có cả Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng trong cái buổi hội thảo đó. Cô đối đáp cũng giống như người vậy đó. Thế thì bây giờ người ta nói là phải chăng tất cả mỗi chúng ta cũng là một là một cái nhân vật trong cái máy tính khổng lồ phải không? của một cái người con người nào đó rất là siêu việt người ta lập ra và lập trình hết cho chúng ta rồi. Đó. Đấy. Thế vì họ tính bây giờ với cái công nghệ của máy tính hiện đại bây giờ họ có thể lập trình được rất nhiều thứ đưa các dữ liệu vào là họ tính ra được Đấy, ví dụ bây giờ như cô người máy Sophia chẳng hạn tại sao cô được dự đoán trúng được cái bóng đá là đưa hết các dữ liệu của các đội bóng đá vào phải không? đội bóng đá người này này người này là chiều cao cân nặng bao nhiêu sức bền cơ bắp thế nào người này đã từng ờ, đá thắng mấy trận bao nhiêu quả ví dụ thế thế rồi cô tính toán cả thời tiết rồi cả sức khỏe bây giờ đấy chúng ta thấy có những cái máy nó đo nhịp sinh học của chúng ta đấy biết được người này khỏe lúc nào yếu lúc nào đó đưa hết tất cả thông số vào và cuối cùng cô đưa ra cái dự đoán là đội này sẽ thắng và cuối cùng đúng là cái đội nó thắng thật thế từ những cái việc này mà các nhà khoa học và một số triết gia này họ mới nói là như vậy thì liệu có chăng à, tất cả cái thế giới này chúng ta là một cái màn hình vi tính thôi mọi người chúng ta là những cái con người trong cái màn hình vi tính này mà được lập trình rồi người này lập trình là đến lúc này sẽ xuất hiện và sẽ đi ra chỗ này sẽ làm việc kia phải không? Ừ, và sẽ như kết quả này sẽ xảy ra đó thì đấy đấy là cái mà thầy nói là cái lý thuyết thế giới giả lập nó được hình thành à. thực ra thì thưa đại chúng đó, khi mà thầy học phật pháp ấy thì à, đồng thời mình có học về khoa học về kiến thức khoa học này thì thầy cũng đã có những cái lúc tư duy như thế này có những lúc có đặt câu hỏi hay là thế giới này nó chính là một cái một cái cỗ máy một cái bộ máy khổng lồ đã được lập trình thì thực sự các nhà khoa học này bây giờ các nhà triết học này giờ họ cũng đang tư duy theo cái lối như vậy không? chúng ta là những cái nhân vật được lập trình hết thôi Wow, <laughs> được lập trình sẵn rồi thế và là cứ thế vận hành thôi mọi cái là đã được sắp đặt hết rồi phải đấy thì ở đây bạn thủy tiên này là bạn ấy đang hỏi thầy là liệu là thế giới này là giả lập là có thật không ạ cái câu chuyện mà các nhà khoa học các triết gia bây giờ đang nói là thế giới này là thế giới giả lập. Tất cả mọi người chúng ta cho đến muôn loài chỉ là những cái hình bóng ở trên cái màn hình tivi cực lớn, phải không? đã được lập trình hết rồi đấy, cứ thế mà vận hành thôi. Liệu có, có thật không? Ừ. Có thật không? Đấy. Thì các cái nhà khoa học này cũng là những khoa học mà cũng đầu, đầu bảng đấy, không phải không đâu. Những triết gia cũng có tiếng đấy, lập luận như vậy thế thì phải nói rằng á, cái tư duy của họ không phải là là không có căn cứ không có lý nó cũng phải có cái lý ừ. thế nhưng mà cái lý này ấy, cuối cùng là nó có có thật hay không thôi mà <laughs> nó có chân thật hay không cho nên mà nếu mà thầy gọi là lý có chân thì mới gọi là chân lý cái lý mà cũng có lý mà không có chân thì không gọi là chân lý được và chân lý là cái lý mà nó có chân cái lý nó có sự chân thật mới gọi là chân lý thế thầy xin à, trả lời cho bạn là Thủy Tiên thế này, cái lý thuyết về thế giới giả lập hoàn toàn là không thật với cái nhìn của Phật giáo chúng ta, không đúng, không có. À, cái học thuyết này đối với đạo Phật ấy, cái lý thuyết này nó rơi vào một cái tà kiến cái tà kiến này là gọi là tà kiến chấp thường chấp rằng có một người tạo ra một cái máy tính khổng lồ và đã lên kế hoạch, lên chương trình cho tất cả những nhân vật này đây rồi. Không? Đó. Thì như vậy đây là cái, cái tà kiến chấp thường. Cũng giống như các tôn giáo họ đang chấp rằng có một Thượng Đế, có một Chúa Tể tạo ra thế giới vũ trụ này. Phải Thế ở đây thì họ chỉ nói hay hơn, nghĩa là chúng ta nằm trong một cái máy tính được lập trình thôi cái nhà cái chùa này cũng là cái máy tính được lập trình mỗi người chúng ta đây là một cái được lập trình hết rồi những nhân vật trong máy tính có, dữ liệu sẵn hết rồi chỉ thời điểm nào là xuất hiện ra thôi và và chạy chương trình gì thôi kể ra thì thưa đại chúng tư duy mà sơ sơ thì cũng thấy có lý phải không có lý lắm cũng, cũng có lý nhưng mà cái lý này tư duy sâu thì thấy nó nó, nó chật cất à phải không vì quả thật, thưa đại chúng, con người chúng ta cũng khá giống với một cái máy tính thật. Cái vận hành, cái tư duy của một con người chúng ta rất giống với một cái máy tính. Chúng ta có thể lấy cái máy tính để mô phỏng về tư duy của con người, rất giống. Cho nên người ta mới làm được ra người máy thông minh. Đấy, cô Sophia đấy, à, cũng biết cười, biết nói, cũng biết vui đùa. thầy còn nghe cô bảo tôi cũng muốn có con <laughs> cô người máy sốc tôi cũng muốn có con có một cái ông coi như là hỏi cô bảo thế thì ừ, ờ, cô đối với nhân loại thế nào mà cô bảo nhiều khi cô cũng muốn tấn công nhân loại à, muốn tiêu diệt nhân loại nhưng về sau cô bảo tôi là tôi không nghĩ thế nữa đó thế đại chúng quả thật những cái loại người máy này mà ra mà được lập trình ừ, là tiêu diệt nhân loại thì chưa biết chừng nếu sản xuất hàng loạt cái robot này sau có khi tiêu diệt nhân loại thật vì bây giờ người máy nó có thể tự nó nạp năng lượng được thưa đại chúng dùng pin mặt trời chẳng hạn cần gì phải đi cắm điện đâu Đấy, người máy chúng ta có thể là rút điện nó không hoạt động được nhưng bây giờ nó chế tạo nó dùng pin mặt trời hay dùng cái năng lượng gì đó không cần không cần phải cắm điện nữa tự nó sống đại chúng biết rồi có những cái, cái con robot mà, mà lau nhà đấy phải không? gần hết điện là tự nó lui về cái ổ cắm tự nó sạc điện cho nó luôn đấy thế thì lúc ấy thì chúng ta điều khiển nó thế nào nó cũng biết tính toán nó cũng biết đủ thứ thì sao nhưng mà thưa đại chúng Chúng ta phải biết một cái rất mấu chốt, người máy gì thì người máy cũng là người máy và, và đã được lập trình. Người máy không có sáng tạo, nhớ như vậy, người máy không có sáng tạo, người máy không có tự do. Chúng ta phải biết, con người chúng ta khác hẳn người máy. Người máy là cái chương trình đã được lập sẵn, tuy rằng ấy, mình gọi là nó tính toán, nó đánh cờ, nó tính toán nước này, nước kia, nhưng cũng là lập sẵn ở đây ai là những nhà lập trình giỏi thì đều biết mình lập trình cho nó mà chứ người máy làm gì có tư duy còn con người chúng ta khác con người chúng ta có tư duy và chúng ta có quyền tự do là lựa chọn cái này hoặc không lựa chọn cái này đó thế cho nên con người chúng ta mới có tạo nghiệp người máy là không có tạo nghiệp <laughs> đại chúng lập trình cho như thế cứ thế mà làm thôi cho nên ấy, sự sống của con người nó khác hẳn với người máy là con người có tính tự do, con người có tính sáng tạo, người máy không có sáng tạo. Và người máy có tình cảm không? Người máy cũng không thể có tình cảm. À, không có tình cảm. Đó. Không tình cảm. Mặc dù cô Sophia cô bảo tôi cũng rất thích có con. cái Đấy là lập trình cho cô nói thế chứ còn cô biết con là cái gì đâu. Phải Cho cô một người máy Sophia có một đứa con thì cô cũng chẳng biết yêu thương nó gì. Mặc dù cô cũng hát à ơi, à, con ngủ cho ngoan nhưng mà cô có biết con ngủ cho ngoan là cái gì đâu à, cái điện nó bật lên cái loa nó hát ra thì cô hát thế thôi chứ cô chả biết tình cảm là gì nào cho nên ấy, con người chúng ta khác với cái máy người máy thì muôn đời vẫn là người máy à, vẫn là một cái vật gọi là vô tri còn sự sống của chúng ta nó quý đó là chúng ta có tri giác đại chúng thấy không nó khác hẳn khác hẳn hoàn toàn đúng không đại chúng đó. Đấy, thế cho nên ấy, chúng ta phải trân trọng mà, mặc dù thế giới này tràn đầy là người máy thông minh và cực kỳ thông minh, tính toán rất nhanh, mà, nhưng mà vẫn thua một đứa bé, thua một con chó thật. Vào, con chó thật nó vẫn là một sự sống, nó vẫn là một cái chi giác, vẫn biết. Đó, cho nên ấy, ở đây Thầy nói sâu một chút, ấy, à, chúng ta là có cái biết là tính Phật đấy, chứ còn người máy nó đâu có cái biết đại chúng nó không có cái biết ừ. gọi là nó tính toán chứ nó có biết đâu nó chỉ là cái máy chạy thôi vâng đó cho nên nó khác xa nhau rất nhiều nhé vậy nên cái lý thuyết nói rằng thế giới này là thế giới giả lập do một người siêu việt làm ra một cái máy vi tính cực lớn là thế giới này mỗi chúng ta là một nhân vật trong cái máy vi tính ấy là một cái lý thuyết mà không tưởng không thật không đúng và không có wow. Ờ, thế thì bây giờ lại ai lập ra cái người đó cái người lập ra máy tính này phải không ờ, thì nó lại quy về cái gọi là tà kiến chấp thường chấp rằng có một người làm chủ tể thế gian này cái đó đạo phật đức phật đã chỉ rõ đấy là tà kiến à, cho nên cái đó hoàn toàn là sai lầm khẳng định là không phải đương nhiên ấy, đối với phật giáo chúng ta chúng ta biết rồi thế giới này tất cả các cái pháp này nó được chia ra là chân đế tục đế à, à, chúng ta sống trong cái thế giới chân đế chân đế này ấy, eh, thì nó, nó được chia à, chia ra là vô vi và và hữu vi thì cái này chúng ta đang tồn tại trong thế giới hữu vi chân đế hữu vi thế giới này được tạo ra nếu theo đạo phật ấy, gốc của nó là từ vô minh mà vô minh mà sinh ra thế giới này nhá à, và thế giới này là do duyên hợp mà thành tất cả vạn pháp tất cả đều do duyên hợp mà thành vạn pháp do duyên hợp và duyên tan thì vạn pháp biến mất đó thế cho nên ấy, phải hiểu sâu xa như vậy thì thế giới này nói là thật có thì cũng không phải là thật có mà nói là hoàn toàn không thì cũng không phải là không hoàn toàn đấy cái thấy của đạo phật nó phải đầy đủ như vậy ở đây thầy xin trích cái bài trong kinh kim cương á bài kết của kinh kim cương đức phật dạy thế nào nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán quả thật tất cả các pháp hữu vi cái thế giới này này chúng ta có cái thế giới mà gọi là à, chân đế hữu vi này nó như giấc mộng nó như là bọt nước như là cái điện chớp ấy, à, rất là mỏng manh nó nó có đấy mà tìm về thực thể của nó không có nghe không? thực thể nó không có cái tức là về bản thể thực thể của nó nó không có cái thế giới này là vô thường là vô ngã đấy là rõ ràng là như vậy và có mà không phải là thật có cái lý thuyết của mấy cái anh chàng này á, nó giống hệt cái câu chuyện gọi là hồ mộng điệp của trang tử ông trang tử hôm ấy ông nằm ngủ thì ông mơ ông thấy ông thành con bướm con bướm bay đi đó đi đây chơi chơi vào đậu hoa này đậu hoa kia thích lắm tự nhiên lại được bay thế đến lúc thì ông tỉnh giấc ông nhìn thấy ông á ông lại nghĩ không biết là mình là bướm hóa thành trang tử hay là trang tử biến thành bướm <laughs> gọi là giấc mộng hồ điệp ừ, chu trang mà bảo thì cái câu chuyện này cũng thế mấy cái anh chàng này anh cũng nghĩ nghĩ rằng chúng ta là một cái máy tính đấy, ở trong máy tính ừ. nhưng mà đối với đạo phật thì không phải không có cái máy tính như thế nhé không có mà thế giới này gốc từ vô minh theo đúng cái duyên 12 duyên khởi của vô minh đấy và vô minh duyên hành hành duyên thức cứ như vậy rồi xuất hiện cái thế giới này cái vòng xoáy liên tục kín mít như vậy đấy thưa đại chúng bậc hành giả khi tu tập và vâng, đoạn dứt được ái thủ thì chấm dứt được hết tất cả cái, cái nhân duyên của mình với cái thế giới này. Cho nên tại sao bậc giác ngộ thì lại không thấy thế giới là vậy đấy thưa đại chúng. Khó lắm. Cái chỗ này nó cũng rất là sâu, rất là sâu nhé. Nhưng mà ở đây thầy đang gọi là trong cái gọi là tương đối thầy trả lời cho bạn. Thủy Tiên này là thế giới giả lập không có thật. Cái lý thuyết này là lý thuyết tưởng tượng thôi chứ không thật nhé không có không? còn chúng ta phải đi sâu vào giáo lý phật giáo thì chúng ta mới hiểu về bản chất của cái thế giới này nghe không? thế giới này là sao mà giữa cái tương đối và cái tuyệt đối về tương đối không phải là không có về tuyệt đối và thì không phải là là hoàn toàn không đó cái thế giới này nó như vậy đấy nhé cho hồi hiện nay chúng ta đang sống trong cái thế giới tương đối hữu vi này thì chúng ta phải biết và tuân thủ nó À, thì nó mới tồn tại được nó là như vậy đấy gọi là cái, cái chân đấy hữu vi mà đó, thì thưa đại chúng nha để chúng ta hiểu để và thầy xin trả lời bạn cũng không có gì phải chán đời phải không thì bạn nghĩ là mình cũng là người được lập trình rồi mình cũng là người lập trình cho nơi chán lắm rồi vào đấy thì cái đấy gọi là là học thuyết mà định mệnh đấy đạo phật thì phủ nhận cái chuyện đó con người mình có quyền tự do tự quyết đó cho nên không có ai là lập trình cuộc đời của mình cả mà chỉ có mình tự mình lập trình thôi mình lập trình thế nào là như vậy đấy, đấy chứ không có ai đứng ra lập trình cho cuộc đời của chúng ta chính chúng ta là chủ nhân cuộc đời của chúng ta thầy ờ, rất thích một cái câu của người nga tôi nói đó là gì buruse varukas tức là tương lai nằm trong tay chúng ta chính chúng ta là người lập trình cuộc đời của chúng ta chứ không có ai không có một ông thần nào thượng đế nào lập trình cuộc đời của chúng ta cả và chúng ta không phải là những cái người máy chúng ta là một con người sống động có chi giác cái quý nhất của chúng ta chính là chi giác và cái đó cũng gọi là phật tính đấy thưa đại chúng và chúng ta khác với một cái người máy là chúng ta có chi giác có hiểu biết có xúc cảm xúc chúng ta là hữu tình còn cái máy tính dù thông minh đến mấy cài chương trình bao nhiêu thì nó vẫn chỉ là vật vô, vô tình mà thôi mà nó không phải là bậc là cái vật hữu tình đâu nhé đấy thì thầy xin à, trả lời cho bạn à, thúy tiên về cái câu hỏi này